Trộn ba thứ này với nhau rồi bôi lên mặt, 15 phút sau giật mình vì điều đó đã xảy ra. Làn da trắng bóc nõn nà không còn là mơ nếu bạn trộn ba thứ này bôi lên mặt mỗi tối đấy. Thay vì mất hàng giờ đồng hồ make up mỗi ngày hay sử dụng các loại kem trộn tẩy trắng da, thì bạn hãy lấy ba loại nguyên liệu này, trộn đều rồi bôi lên mặt trong 15 phút để có được làn da trắng bóc mềm mại và tươi trẻ như gái đôi mươi nhé. Nguyên liệu cần có một thìa cà phê tinh bột nghệ, một thìa canh sữa chua không đường, 3 đến 5 giọt nước cốt chanh tươi, bát và thìa. Cách làm: cho lượng tinh bột nghệ cùng sữa chua không đường với nước cốt chanh tươi đã được chuẩn bị sẵn vào bát. Sau đó dùng thìa đánh đều lên, nếu thấy quá ướt có thể cho thêm tinh bột nghệ để các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau tạo thành một hỗn hợp màu vàng sánh mịn là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng Bước 1. Hãy rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường. Nếu có thể bạn hãy tẩy da chết cho làn da bằng hỗn hợp đường cộng nước cốt chanh cộng mật ong tỷ lệ 1 1 1 giúp lấy sạch đi lớp tế bào sừng già cỗi để da luôn thông thoáng hỗ trợ việc dưỡng trắng đạt kết quả tốt nhất. Bước 2, khi làn da đã được làm sạch một cách triệt để, bạn dùng thìa thoa một lớp mỏng hỗn hợp lên da, rồi sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ dưới lên trên theo chiều vòng tròn. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp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 vừa giúp các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu đến từng lớp tế bào da, mà còn tạo khoảng thời gian tốt, khiến tinh thần được thư thái sau một ngày làm việc vất vả. Bước 5. Đến khi mặt nạ khô lại thì rửa sạch bằng nước ấm và cuối cùng lấy một viên đá lạnh trà khắp khuôn mặt. Điều này giúp các lăng lông xe khít cũng như để làn da đàn hồi trở lại. Bạn cứ trộn ba loại nguyên liệu này với nhau rồi bôi lên da 2 đến 3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngay sau tuần đầu tiên sử dụng, bạn sẽ thấy làn da của mình được thay thế bằng một lớp mới. Các khắc sắc tố gây sạm màu da dần dần biến mất, thay vào đó là một làn da trắng sáng nõn nà mà bạn chẳng cần bôi thêm bất cứ loại kem dưỡng ẩm nào khác nữa nhé. Công dụng Bột nghệ có tác dụng dưỡng trắng miệng da từ tận sâu bên trong, còn ngăn ngừa và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên da một cách hiệu quả. Nước cốt chanh với thành phần axit dồi dào giúp làm mờ các hắc sắc tố gây nám, sạm da, tẩy trắng làn da nhẹ nhàng và an toàn. Sữa tươi cung cấp độ ẩm cần thiết để làn da luôn căng bóng và tươi trẻ. Chú ý nho nhỏ, hỗn hợp này bạn có thể sử dụng làm trắng da toàn thân, chỉ cần tăng liều lượng của các loại nguyên liệu lên để đủ cho một lần sử dụng là được. Bạn vừa xem xong video, trộn ba thứ này với nhau rồi bôi lên mặt, 15 phút sau giật mình vì điều đó đã xảy ra. Mới dùng có hai viên vitamin E mà chồng đã khen da vợ trắng sáng lại còn mịn màng thế này, tội gì chị em không thử. Hội Eva truyền tay nhau cách sử dụng vitamin E thần kỳ, chỉ sau một đêm mà da trắng mịn vạn người mê. Vitamin E là một nguyên liệu làm đẹp, được nhiều chị em ưa chuộng. Không thể phủ nhận, vitamin E có vô vàn công dụng trong việc làm đẹp da như tái tạo tế bào da, dưỡng trắng và giúp các mô da tránh oxy hóa để làm chậm quá trình lão hóa. Mới đây, hội Eva có truyền tay nhau những công dụng làm đẹp và cách sử dụng vitamin E hiệu quả chỉ sau một đêm. Topic được chị em lan truyền trên mạng xã hội và được rất nhiều mẹ bỉm sữa ủng hộ, cũng như chia sẻ những thành quả nhận được. Trong đó, cách sử dụng vitamin E đơn giản, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy lấy 1 đến 2 viên vitamin E, trích dung dịch rồi thoa lên mặt. Nếu còn thừa, bôi lên cổ, môi để dưỡng. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn trong 5 phút, rồi thư giãn hoặc làm việc cá nhân trong một tiếng đồng hồ thì rửa sạch bằng nước ấm. Cuối cùng, thoa viên đá để thu nhỏ lỗ chân lông. Đối với những bạn có làn da khỏe thì có thể bôi vitamin E và để qua đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy thì rửa lại mặt. Còn với làn da dầu dễ bị kích ứng thì rửa mặt ngay sau một tiếng. Áp dụng công thức này mỗi ngày, da trắng mịn hoàn hảo, tình trạng khô sạm giảm rõ rệt, các vết thâm mụn, sẹo đều mờ dần và biến mất. Topic được các mẹ vào bình luận chia sẻ rất nhiều về hiệu quả của việc sử dụng vitamin E. Có những nàng còn được chồng khen da đẹp, trắng mịn hẳn lên chỉ sau một ngày. Mình dùng được hai viên mà chồng kêu mặt vợ còn trắng lên đây, mịn dã man, da mịn lên tông hẳn. Tùy với từng loại da bạn có thể dùng vitamin E kết hợp với kem dưỡng để bôi lên mặt thì chuẩn hết ý. Đối với các mẹ bầu, nếu lo lắng vấn đề dạn da khi mang thai thì chỉ cần bôi vitamin E lên bụng đùi và những vùng da bị dạn, massage kỹ trong 15 đến 20 phút. Thư giãn một khoảng thời gian rồi rửa lại bằng nước mát. Áp dụng thường xuyên sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, da sáng hẳn và các vết dạn đều biến mất. Các mẹ bầu có thể yên tâm sử dụng loại thần dược này mà không lo kích ứng. Bạn vừa xem xong video, mới dùng có hai viên vitamin E mà chồng đã khen da vợ trắng sáng lại còn mịn màng thế này, tội gì chị em không thử.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 Da bạn đang tồn tại những khuyết điểm như vết thâm, mụn, sạm đen, nám hay tàn nhang. Đừng chần chờ gì nữa mà hãy áp dụng ngay công thức này. Bạn sẽ trở nên xinh đẹp và trẻ hơn tuổi thật đấy nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị Nghệ một củ, mật ong một thìa, chanh một thìa. Cách thực hiện Đầu tiên bạn rửa sạch nghệ để loại hết đất cát bám vào rồi gọt hết vỏ của chúng. Tiếp theo, bạn giã nát hoặc dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn, rồi cho nghệ vào dây lọc hay một tấm vải sạch, ép lấy nước. Tốt hơn, bạn nên làm nhiều một chút, đủ cho cả tuần để không cần tốn thêm thời gian thực hiện, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần. Mỗi lần uống, bạn pha một thìa nước cốt nghệ với một thìa mật ong, tùy theo khẩu vị của bạn để điều chỉnh cho phù hợp, cộng một thìa nước cốt chanh, cộng 200ml nước lọc, khuấy đều và thưởng thức. Công dụng Nghệ tươi không cần qua bất kỳ quá trình xử lý nào nên chúng sẽ không bị nhiễm tạp chất mà vẫn giữ nguyên được những thành phần dinh dưỡng có lợi như protein, chất xơ, niacin, vitamin C, E, K, natri, kali, canxi, đồng, sắt, magie và kẽm. Đặc biệt với hàm lượng chất colomin dồi dào, nghệ giúp cải thiện làn da ngăm sạm, trở nên hồng hào, trơn láng, làm lành các vết thương tổn một cách nhanh chóng. Ngoài ra chúng còn có khả năng chống oxy hóa hiệu quả, Mỗi sáng bạn uống một ly nước này sẽ giúp giữ gìn tuổi xuân được lâu hơn gấp nhiều lần so với việc chỉ bôi kem dưỡng hay dùng collagen. Bên cạnh khả năng làm đẹp da, duy trì vóc dáng cân đối thì nước ép nghệ còn giúp điều trị các bệnh như viêm, loét dạ dày, xương khớp, ngăn ngừa ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa. Lưu ý, đeo găng tay khi thực hiện để không bị vàng tay. Có thể khi uống nghệ bạn sẽ bị nóng, tuy nhiên chịu khó dùng quen dần, khoảng 1 đến 2 tuần là sẽ bình thường ngay. Sau đó hãy nghỉ một tuần rồi mới sử dụng lại. Bạn vừa xem xong video, dùng collagen đắt tiền cũng không bằng ép nghệ, rồi pha nước uống như thế này, da trắng hồng lại chảy ra cả chục tuổi, sạch cả nám. Tranh thủ vải đang vào mùa, mua ngay để dưỡng trắng da, trị mụn và giảm cân. Không chỉ là một loại quả được yêu thích trong mùa hè, quả vải còn có rất nhiều công dụng làm đẹp nữa nhé. Ai cũng cứ tưởng ăn vải là nóng, đặc biệt là quả vải lại chín rộ vào mùa hè. Thế nhưng bạn có biết trong thành phần của quả vải chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể trẻ lâu, vitamin C tăng sức đề kháng làm đẹp da. Ngoài ra trong vải còn chứa kẽm, đây là thành phần có tác động tích cực lên tình trạng mụn dai dẳng và giúp da lên tông rõ rệt. 1. Trị mụn từ vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 kg vải tươi 1 muỗng tinh dầu hòa oải hương Bình đựng, máy ép nước Cách làm Vải sau khi mua về, bạn bóc bỏ vỏ, bỏ hạt rồi cho vào máy ép nước, thu lấy nước. Lấy 300ml nước ép vải, cho vào bát, rồi trộn thêm muỗng tinh dầu oải hương vào, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cho hỗn hợp vào bình rồi bảo quản trong tủ lạnh. Cách sử dụng bạn sử dụng hỗn hợp này như nước hoa hồng, dùng sau khi rửa sạch mặt rồi thoa đều lên da. Sử dụng liên tiếp sau 2 tuần, bạn sẽ thấy da mềm mịn và mụn xẹp đi trông thấy. 2. Công thức làm trắng da từ vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 20 quả vải thiều tươi, một thìa đường trắng, một thìa nước cốt chanh, máy xay sinh tố, xay lọc. Cách thực hiện Vải thiều sau khi mua về, bóc bỏ vỏ, bỏ hạt, rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, thu lấy phần nước ép. Cho đường, nước cốt chanh vào rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Bạn đổ hỗn hợp ra cốc và sử dụng. Mỗi ngày bạn uống một ly nước này. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy da lên một thậm chí hai tông đó nha. Uống liên tục trong mùa vải để da trắng hồng nhé. 3. Dưỡng ẩm, chống lão hóa từ quả vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 100g thịt vải, một quả chuối chín. Cách làm, cho vải và chuối vào máy xay, xay nhuyễn chừng 2 phút rồi đổ hỗn hợp ra bát. Cách sử dụng, sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn thoa một lớp hỗn hợp lên mặt, rồi dùng tay massage 2 đến 3 phút cho hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy da bạn lúc nào cũng càng mịn, những vết nhăn ở đuôi mắt cứ thế biến mất không dấu vết. 4. Giảm cân về công thức từ vải Nguyên liệu cần chuẩn bị 500g thịt vải, một thìa sữa đặc, một thìa đường trắng Cách làm Cho thịt vải ra bát, rồi trộn sữa đặc, đường vào bát Trộn đều sao cho đường và sữa ngấm đều vào thịt vải Rồi cho chúng vào hũ ủ qua đêm, rồi bỏ vào tủ lạnh dùng dần Cách sử dụng Mỗi ngày bạn ăn hết số vải này, thay cho đồ ăn vặt Sau 2 tuần bạn sẽ không tin vào số cân nặng của mình Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, tranh thủ vải đang vào mùa, mua ngay để dưỡng trắng da, trị mụn và giảm cân. Vitamin E rẻ hơn rất nhiều lần so với mỹ phẩm, nhưng hiệu quả mang lại thì bằng và thậm chí nhiều nữa. Với nhiều công dụng làm đẹp da từ dưỡng trắng, xóa mờ các nếp nhăn, trị cuồng thâm, làm chậm quá trình lão hóa, vitamin E mang lại rất nhiều khả năng mà bạn gái nên thử nghiệm. Chính vì vậy, bạn hãy cùng tham khảo một số công thức làm đẹp từ vitamin E nhé. 1. Trị mụn trắng da Hỗn hợp vitamin E và sữa tươi không đường có công dụng trị mụn, làm mờ vết thâm, đồng thời dưỡng trắng da hiệu quả bất ngờ. Bạn chỉ cần trộn đều 50ml sữa tươi không đường cùng dung dịch bên trong hai viên vitamin E vào chiếc bát. Lấy miếng mặt nạ giấy mua tại cửa hàng mỹ phẩm, nhúng vào bát hỗn hợp sữa tươi trong vòng 1 phút rồi đắp mặt. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước mát. Thực hiện công thức này khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, đám mụn và vết thâm sạm đều biến mất, thay vào đó là làn da trắng hồng chỉ sau một tuần sử dụng. 2. Dưỡng ẩm vào mùa đông, làn da của mọi người thường khô nẻ, bong chóc da do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu bạn gặp tình trạng này, hãy trích một viên nang vitamin E rồi trộn với chút nước hoa hồng. Sau khi rửa mặt sạch, lấy hỗn hợp có được thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng rồi giữ nguyên qua đêm hoặc rửa mặt sạch sau 20 phút. Chỉ cần thực hiện cách này một lần cũng giúp tình trạng da khô được cải thiện trông thấy, da sẽ mềm mịn hơn rất nhiều. 3. Trị dạn da với mẹ bầu hay bạn gái tăng cân nhanh chóng bị dạn ở vùng bụng, đùi, có thể sử dụng vitamin E để làm mờ vết dạn nhanh chóng. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa nước cốt chanh, hai thìa dầu ô liu, hai viên vitamin E. Cách làm: Cắt đôi quả chanh, vắt một thìa nước cốt chanh vào bát nhỏ. Trích thêm dung dịch vitamin E và dầu ô liu rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều lên vùng da bị dạn. Giữ nguyên để khô khoảng 10 phút thì lấy khăn ấm lau sạch. Áp dụng công thức này vào mỗi tối trước khi đi ngủ, kiên trì thực hiện trong vòng một tháng, bạn sẽ có ngay làn da mịn màng. Bạn vừa xem xong video, vứt hết mỹ phẩm đi, cứ lấy vitamin E để dùng theo cách này, da trắng mịn không tỉ vết chỉ sau một tuần bôi. Làn da chẳng hề đen sạm đi sau mùa hè này nhờ chăm chỉ ăn năm loại quả này. Quả thứ hai nhà ai cũng có mà không biết tận dụng. Đây là những loại quả càng ăn da càng trắng mà chẳng cần dùng một giọt kem đắt tiền. một Bưởi Bưởi là một loại trái cây vô cùng có lợi cho sức khỏe cũng như làn da. Chỉ với nửa quả bưởi đã cung cấp cho cơ thể 78% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Bên cạnh đó, thành phần của bưởi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp nuôi dưỡng làn da, kéo dài tuổi thanh xuân, ngăn ngừa quá trình lão hóa và xóa mờ các nếp nhăn, vết sạm đen. Để có thể phát huy tác dụng làm đẹp của bưởi, bạn hãy ăn 3 múi bưởi mỗi ngày hoặc ép bưởi lấy nước để uống. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thực đơn bằng cách làm nước ép bưởi với mật ong, uống liền trong một tuần, bạn sẽ cảm nhận được làn da mịn màng hơn, đám mụn cũng hoàn toàn biến mất. 2. Chuối Chuối vô cùng tốt cho da, nếu muốn làm trắng da mà không tốn kém thì bạn đừng bỏ qua những quả chuối ở trong nhà. Thành phần của chuối chứa lượng kali cao nên sử dụng nó sẽ giúp dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi của da. Đặc biệt chuối còn giúp xóa mờ vết thâm và làm lành các tổn thương do cháy nắng. Bạn có thể ăn chuối mỗi ngày hoặc nghiền nát chuối trộn với mật ong và nước cốt chanh để đắp lên mặt. Cách này sẽ giúp da trắng mịn đến bất ngờ chỉ sau vài lần sử dụng. 3. Cà chua Cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A, B6 và C rất cao. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa các chất vi lượng như canxi, sắt, kali, phosphor, magie và đặc biệt là lycopene. Hàm lượng lycopene mang đến khả năng cải thiện làn da sạm đen cháy nắng hiệu quả đến 40%. Có rất nhiều cuộc thử nghiệm cho thấy ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp làn da trắng dần lên theo từng ngày. 4. Đu đủ Chất chống oxy hóa có trong đu đủ giúp ngăn ngừa các tổn thương trên da. Hãy ăn đu đủ thường xuyên để thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và kích thích làn da trắng sáng, mịn màng khiến bạn người mê. 5. Táo Táo rất giàu chất xơ giúp giảm tình trạng mụn trên da. Ăn một quả táo mỗi ngày vào buổi sáng sẽ cải thiện độ sáng làn da mỗi ngày. Hãy thêm ngay loại quả này vào danh sách những trái cây cần ăn mỗi ngày để làm đẹp da nhé.